Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với những cái clip về auto chat trên kênh Game Today. Ôi trời ơi anh em ơi, thực ra ấy là cái con game này này tôi định là tôi chơi giải trí thôi. Đấy nhưng mà ai ngờ đấy, nó lại có một cái điều đặc biệt ở trong 8 người chơi anh em ạ. <laughs> Thế là tôi đã phải coi như là bật OBS lên tôi quay ngay cái con game này để tôi cho anh em xem. Đấy. Ừ, nó lại trùng hợp đến như thế chứ lại. Ở cái trận đấu này anh em nhận ra cái điều gì chưa? Tôi nghĩ là đối với các anh em mà xem một cái trận đấu hôm trước Thì chắc là anh em cũng đã nhận ra <laughs> một cái người ờ, Coi như là fan cứng 35 của tôi Đấy, Nhưng mà ờ, không không không Không phải fan cứng 35 Nhầm Nhầm Xin ờ, được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các anh em và các bạn The King Fan bê tông 1096 ngày của Game Today Quá dữ anh em ạ và anh em hỏi cái số liệu tôi lấy đâu ra thì Cái dữ liệu do The King cung cấp Từ cái trận đấu hôm trước Thì anh em The King đã chia sẻ với kênh là đã uh, Làm fan trên kênh Game Today được 3 năm rồi Đấy 3 năm tròn 365 Nhân với cả 3 cộng 1 <laughs> Thế là ra cái dữ liệu của trận đấu ngày hôm nay thôi <clears throat> Đấy nha anh em nhá Trận hôm nay là gặp fan 35 cộng 1 ngày ở đấy Thế nên là hôm nay là phải tri ân The King cho nó cẩn thận <laughs> Đùa thôi anh em có cái gì đâu Khổ Tôi phải nói thật Gặp anh em dơ kinh cứ nhờ đi vay ngân hàng Được ngân hàng duyệt cho vay ấy Nhưng mà lại tặng kèm thêm cái gói bảo hiểm <laughs> Gói bảo hiểm nhân thọ Dã man thật sự luôn <clears throat> Đúng là như, như, phải nói là là rất là vui mà gặp dơ kinh Đấy tôi phải quay luôn cái, cái con game này luôn Đấy Để cho anh em thấy là tôi phấn khởi như nào khi mà uh, gặp dơ kinh <laughs> phấn khởi lắm anh em ạ phấn khởi lắm không phải ai cũng phấn khởi như này đâu nhá để mà lên kênh để khoe nhá và đây là anh em The King nói chung là cũng là phải là nói là đặc biệt đấy Đặc biệt lắm đấy mới coi như là được lên hai clip ở trên kênh Game Today đấy <laughs> Và còn hai clip liên tiếp luôn đấy nha anh em nhá Đấy tôi thấy là anh em biết là cái mức độ đặc biệt là nó như thế nào Rất hiếm người là coi như được lên kênh, được lên tivi đấy nếu mà anh em được lên Đấy anh em là cũng là rất là may mắn đấy nhá Ui tôi chết rồi hai sao vẫn thua này Rao đầu tiên Quá đen nhở U uh, lại hai sao tiếp này Ôi chuyện này chơi gì? Chơi beat à? Chơi beat thì <clears throat> meta này không ngon lắm Meta nhiều creator chơi beat nó không phê anh em ạ Nó không... Nó thì thực ra thì cái bộ beat thì anh em cũng biết mà <clears throat> Chơi cái meta nào chả được cái cái quan trọng ấy là gặp nhiều cái bọn Greater thì nó bị counter ấy là đánh nó không mắc binh được ở giai đoạn late game ấy nó khó mắc binh đấy nó rất khó mắc binh nên là tôi tôi từ từ đã nha anh em nhá từ từ đã đồi chẳng may là đã đã, đã đã đã chốt cái chén thánh rồi đấy nên là bây giờ mà chuyển sang chơi bit thì nó lại phí cái chén thánh Chơi biết thì không không không lấy chiến thánh anh em ạ Chơi biết ai lấy chiến thánh làm gì đâu Đấy tôi chốt sớm rồi chiến thánh thì sẽ phải lấy những cái line up mà nó, nó chơi cái chiến thánh này Thì nó mới tận dụng được cái chiến thánh Chứ còn bây giờ mà chơi biết thì mất bố là hai món đồ Đây rồi Tôi nghĩ là là ba warrior cho vào đã này Kẹp hai đỏ này Đấy Này là ngon rồi này Up Rồi Không hề biết đâu không chỉ biết anh em nhá Mặc dù nó sâu mà thôi kệ đâu Tôi có khi trận này tôi chơi Wario Trận này chơi Wario cũng được Meta nhiều Gladiator thì cứ cứ mấy cái bộ mà như ở Wario này mà phang thôi anh em ạ Wario này, 5 dòng 9m này Là những cái bộ mà counter vào cái cái bộ uh, Bộ Gladiator Gladiator đây như thằng này nhá là là rất có thể Gladiator Cái cách xây dựng ấy, nhìn qua qua là biết ngay là cái thằng uh, ờ, HD3 này HD3i này là chơi Predator đấy Đấy Nhìn giống lắm anh em Một con người đá nhá Xong rồi Một con Hunter Một con uh, Skull Hunter với một con cung đen Đấy Trông rất giống luôn Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi uh, Warrior chúng ta không sợ Chơi beat thì sợ nhưng mà chơi Warrior không sợ đâu Warrior tí nó phản Phản nó chết luôn Greater, Greater gặp nó chết luôn u uh, nhưng mà cái bài này nhá nó ra con cây này anh em thấy không ra con cây nhá chơi fake cũng ngon anh em ạ cây lên hai sao sớm chơi fake ok Đấy, hay lại làm lại cái trận Phượng Hoàng Lửa bất tử đấy <laughs> Dã man Hay là hôm nay để tôi hồi sinh lại con Phượng Hoàng bất tử hôm trước cho anh em xem nhá Anh em đồng ý không? anh em nào đồng ý đây anh em comment ở ngay đoạn này <laughs> dã man thật sự để xem là tôi còn đoàn đồng ý anh em không nào anh em có đồng ý với tôi không u uh, eco ra hai gấu này giờ kinh uh, ngon đấy nhở được đấy được đấy không biết chơi gì nhưng mà ra gấu mết này khả năng là chơi mết đấy nhá chơi warrior cũng phải hết sức cẩn thận rất có thể khả năng là, là sẽ chơi mết một cách tận dụng tối đa cái việc là ra gấu ra gấu mết mà không chơi mết thì nó lại hơi phí rồi từ từ đã cái round này có lên áp cấp luôn không nếu mà áp cấp lên thì là chúng ta lên 6 chúng ta cho thêm một con gì đấy vào con gì nhở bây giờ mà cho thêm thì cho cái con gì tôi nghĩ là tầm này từ từ đã anh em ạ <clears throat> Round sau đi Round này thắng là được 10 tiền Liều một phen Bây giờ thực ra ấp cấp lên thì cho vào thì nó không tăng sức mạnh lên mấy ấy. Nó chỉ là thêm một con thôi anh em ạ Không đáng là bao nhiêu cả Thôi từ từ đã Đấy gặp thằng này có ăn được không? Ăn được, tôi nghĩ là ăn được Kẹp hai đỏ, hai spirit Chúng ta có hai sao ở đây Chúng ta có hai con hai sao Ăn tốt Ok đấy, thế là có hai tiền nhá Round này có hai tiền chứ không phải một tiền đâu Tính là hai tiền á Đó ờ. Thằng này cũng giáp xoay giáp giếc các thứ Không biết ch chơi gì nhỉ Gót đỏ à Gót đỏ hay là À bây giờ có cái bộ đỏ kết hợp với cả sáu sáu sáu Spirit cũng kinh phết đấy anh em ạ Anh em biết bộ này không Tôi tôi giới thiệu cho anh em cái bộ uh, Hunter à uh, Hunter xong rồi kẹp bốn đỏ chuyển sang sáu đỏ kết hợp với ba Hunter ấy. Xong kẹp với Light Spirit ấy. Bây giờ có ông cũng chơi sáu Spirit. Đấy, sáu Spirit à nhầm 4 Spirit kẹp với sáu đỏ đấy kẹp với cả cái gì nữa à thế thôi kẹp với ờ, với sáu đỏ và có thêm cái cọc nữa cũng khá khỏe kích hoạt được một cái cọc anh em ạ cọc level 1 thôi nhưng mà cũng là tăng cái đam cho con live spirit để có thể clear được một cái bộ tương đối khỏe giai đoạn này đấy tôi vẫn đang tính xem là cái trận đấu này có lên chơi ờ, cái con phượng hoàng lửa không đây vẫn đang đắn đo anh em ạ thực ra cái bộ đấy Tôi phải nói thật với anh em là Thực ra Trước khi chơi ấy Anh em nhìn tôi chơi ấy Thì anh em thấy là cái bộ đấy nó khá là bá Đúng không Và lúc anh em vọc vào ấy Anh em uh, chơi ấy Đến lúc mà anh em chơi ấy Anh em vẫn thấy nó bá Đấy em chơi anh em vẫn thấy nó bá Anh em chơi một vài trận đấu Mà anh em cảm thấy là nó rất bá Và anh em bắt đầu sửa farm Đấy Thế nhưng mà không phải Một thời gian sau khi anh em sửa farm anh em mới biết được Là thực ra cái bộ đấy nó lại không bán như anh em nghĩ ờ <laughs> như là tôi là tôi cũng chơi cái bộ đấy nó khá khá lâu rồi tôi biết là thực ra nó có những cái điểm yếu nó khá là chí mạng đấy cái bộ mà mà chín warrior kẹp phượng hoàng ấy nó có cái điểm yếu chí mạng đấy chứ nó không hề bất tử đâu anh em ạ nó chỉ bất tử với những cái bộ đánh tay thôi đấy và những cái bộ đánh tay ấy, thực ra là vẫn có cái bước là chuyển sang những cái bộ mà nó lại thành bắn trưởng đấy thì nó lại ăn được cái quan trọng đấy nó chính là cái gì tiêu diệt con phượng hoàng thế thôi còn con Phượng Hoàng chết thì là coi như là hết phim Đấy cái chìa khóa nó là một cái việc là tiêu diệt cái con Phượng Hoàng <laughs> Đúng Thế mà làm thế nào để tiêu diệt cái con Phượng Hoàng Đấy thì cái cái cái câu đấy thì cái câu trả lời đấy thì ờ, xin mời anh em tự trả lời. <laughs> anh em có thể là ờ, trải nghiệm và anh em sẽ nắm được ờ, làm thế nào tiêu diệt con phượng hoàng nhá. Bằng cách là anh em hãy chơi cái bộ đấy và anh em gặp những cái đối thủ giết được cái con phượng hoàng của anh em. Rồi anh em sẽ tìm ra cái chân lý của nó. Còn ờ, tôi tôi cũng đã biết rồi nhưng mà tôi chưa tiết lộ <laughs> Đều thế chứ lại Round sau là gặp thằng ba Assassin kẹp hai uh, ờ, bit <clears throat> Đã ra gấu Assassin nha anh em nhá 6 Warrior luôn Cho 6 Warrior vào luôn Kẹp với cả hai bit <clears throat> Đánh như thế này thì nó chắc chắn là nó sẽ giữ được máu Đấy còn thắng hay không thì không biết Nhưng mà chắc chắn là giữ được máu anh em nhá bởi vì chúng ta form được đúng cái đội hình chuẩn ở cái giai đoạn này Đấy, Giai đoạn từ round thứ 11 đến round 16 thì nó sẽ là như này Ở level 7, 6 warrior ở level 7 Rồi Thằng này nói chung là vẫn ăn được thôi Anh em ạ, không có vấn đề đâu Kẹp với hai bit thì tôi cũng hai bit Nhưng mà tôi còn 6 warrior nữa Thì cái bọn assassin này đánh như gãi ghẻ luôn Đấy, đánh có chém mất máu đâu mà Quả tôi up thực ra tôi up nó cũng hơi phí ấy Round này chắc chắn là tôi thắng rồi Tôi không thể thua được ấy Cái round này thì chỉ cần ở level 6 6 warrior thôi là chắc chắn thắng Đấy mà tôi muốn là, gì là đẩy đối thủ nhiều hơn thôi Tôi tôi đang có một cái chuỗi thắng Nên là tôi muốn là tận dụng cái chuỗi thắng này để tôi đẩy đối thủ càng nhiều càng tốt Đấy đẩy càng nhiều máu càng tốt Bộ này thực ra cũng không có đẩy được nhiều đâu Anh em ạ Cũng không đẩy được nhiều không như là những cái bộ như bộ bit Và tí nữa những cái thằng nó chơi bit nó sẽ sẽ bắt đầu nó mạnh lên Thì lúc đấy chúng ta sẽ sẽ sẽ ờ, đẩy được kha khá máu của nó trước khi nó mạnh lên Còn bây giờ thì ờ, chúng ta cũng không chơi bit ừ, Chơi bit thì thế nào Trận đấu này quá nhiều người chơi bit anh em ạ Mà tôi nhận thấy là ở đây là có vẻ như fan 35 của tôi đang có ý định là chơi 9 ờ, mét thì Đang mua những con mét rồi Greater cũng không thành vấn đề anh em nhá. Bây giờ bây giờ này, bây giờ có một cái cái cái cái như này. Đấy là <laughs> tôi đang đang đang hơi phân vân là nếu mà bây giờ ấy mà tôi chơi uh, ờ, Warrior ấy, đấy, có một cái phân vân ở đây là nếu mà tôi chơi Warrior nhá. Thì fan cứng 35 của tôi nó đang có hai con gấu mết rồi. <laughs> bình tĩnh tuần ơi, bình tĩnh tuần ơi. Fan cứng 35 mà, fan cứng 35 mà, yêu thương lắm. Tuấn ơi cứ bình tĩnh Không có vấn đề gì đâu Tuấn ạ Không có vấn đề gì đâu Tuấn ạ Bình tĩnh Tuấn nhá Cứ bình tĩnh thôi Rồi Dã man thật sự <laughs> Mọ Đang eco ấy Đang eco chuối cộng 8 ấy anh em nhá Căng phết đấy anh em ạ à. 50 tiền rồi 50 tiền chuối cộng 8 rồi <clears throat> Bây giờ mà lại ra quả trứng với ờ, con gấu mết hai sao thì khả năng là tôi mất chuỗi cho phan cứng rồi. <laughs> ừ, sợ lắm đấy à cũng đang đợi uh, phan cứng sang soi bàn cờ đây nhưng mà thấy ờ, có vẻ như trận đấu này là là không thấy sang <clears throat> không biết là có rút kinh nghiệm gì ở trận đấu trước không <laughs> như trận đấu trước là tôi gắt quá anh em ạ tôi phải nói thật với anh em là sau khi uh, bị sang soi nhiều là tôi coi như là tôi rực kinh hỏi chấm luôn đấy đấy anh em biết là tôi rất gắt ở trong trận đấu này <laughs> có vẻ như trận đấu này là có một chút gì đấy ờ, gọi là rút kinh nghiệm không, <laughs> ờ, không không không thấy sang không thấy sang ừ. mà tôi cũng chưa thấy chào chưa thấy chào tôi phan cứng hôm nay có vẻ như là chưa nhận ra chưa nhận ra tôi <laughs> ảo thế nhở ảo ấy nhở nhiều khi ấy nó có cái căn bệnh nó gọi là mất trí nhớ tạm thời anh em ạ đấy nhiều khi tôi đi ỉa ấy tôi đi ỉa xong tôi vào Tôi vẫn thấy buồn ỉa Xong rồi tôi tự hỏi là tôi đã đi ỉa chưa Quên mất <laughs> Dã man Dã man thật sự Ừ Ừ ừ ừ Cái đoạn này nhá Cái đoạn này nghe rất là quen <laughs> Tôi làm tôi nhớ lại Tự nhiên trong đầu tôi nhớ lại một cái bộ phim Cái bộ phim mà tôi đã xem chắc là cũng khá lâu rồi Chắc cũng phải cách đây khoảng chục năm Nhân vật chính trong phim là một anh chàng bị mắc cái căn bệnh mất trí nhớ tạm thời Đấy anh em đã xem cái phim này chưa? Bộ phim thì tôi cũng nhớ ra Đấy nó tên là Memento Đạo diễn Christopher Nolan Anh em nào chưa xem anh em có thể xem Phim hay lắm anh em ạ <laughs> Nói về một cái ờ, ông ông bị mất trí nhớ tạm thời và có mấy một cái đoạn mà <laughs> nói, nói chung là nó rất là buồn cười Là cái ờ, anh chàng này anh ấy chạy trốn Bởi một cái thằng nó đang truy bắt, nó đang giết anh ấy Đấy, Đang truy sát bằng một cái khẩu súng Cầm khẩu súng và chạy đuổi theo truy sát Thì ông ấy đang chạy lửa đường Thì ông ấy quên bố mất ông ấy đang chạy trốn kẻ thù đang đuổi để truy sát mình Ông ấy cứ nghĩ là ông ấy đang chạy tập thể dục <laughs> Thế ông quay lại thôi <laughs> <laughs> câu chuyện xảy ra như nào thì chắc là tôi nghĩ là là thôi để anh em xem anh em tìm xem nhá tôi tôi cũng chỉ kể cái cái cái trước cái, cái cái mẫu đấy thôi để cho anh em biết là cái chuyện nó khá là hay cái phim nó rất là hấp dẫn The King người mất chỉ nhớ tạm thời anh em ạ <laughs> dã man thật sự chắc là gặp tôi là quên rồi gặp tôi quên rồi anh em ạ <clears throat> Đấy, thôi cái trận đấu này thì tôi nghĩ là ờ, Warrior đang xanh và chúng ta có cái cơ hội để chúng ta chuyển sang chuyển quốc phách đấy. Ra Grim từ rất sớm anh em ạ. <clears throat> rất ok nhá. Đồ thì cũng ngon đấy, có hai cái món chấn phái rồi, giáp xoay với cả uh, chắn chiến thánh là cũng được rồi. Ok, đồ ngon đấy. <clears throat> Xin một vài những cái món đồ tăng cơ nữa, thêm máu này, thêm giáp, thêm giáp nhiều, giáp thép Giáp thép Ok, sắp băng Nói chung là càng nhiều giáp thì càng tốt anh em ạ Khi mà chúng ta có 9 world này nó sẽ phản cực kỳ căng Mà trận này tôi đang tính là Có lẽ là chúng ta sẽ chơi ở level thấp thôi anh em ạ Không lên level cao luôn ờ, uh, Rôn uh, ờ, Phượng Hoàng đâu Phượng Hoàng ấy chắc lên 9 rôn Tôi rôn luôn Đen nhỉ? Không gian cây nào? Ô Cái ra vừa rồi luôn đen quá anh em ạ Trời Không ra gì luôn Thật là như thế luôn Bây giờ tôi cần cái cần cái gì? Cần bây giờ là chắc là một con uh, Grand Herat Không được rồi anh em ơi Rau này mất chuỗi rồi Gặp thằng này to quá Rồi to quá mất chuỗi rồi Không chơi được thằng này một con Fallen 2 sao Một con Fallen 2 sao Và một con rồng mập Và một con rồng mập anh em ạ Không được rồi, mất chuỗi rồi Thôi, thế thì dừng lại ở 7 luôn luôn anh em nhé <clears throat> Sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm Quá wow, sai lầm Swordman Bây giờ lên hai thì nó lại bị muộn rồi ấy Rôn tiếp mấy cái nữa nào Mất chuỗi rồi anh em ạ Thôi nhá, bỏ Phượng Hoàng đi, tôi không chơi đâu Chuyện này không chơi Phượng Hoàng em ạ Tôi luôn ở level thấp kiếm 3 sao luôn Phượng Hoàng thì không có slot cho vào ấy <clears throat> Nếu mà chơi Phượng Hoàng ấy phải lên 9 người anh em ạ Mới đủ slot <clears throat> Bây giờ không có slot cho Phượng Hoàng Anh em đếm anh em biết Là thiếu slot Đấy, ba warrior cộng với con rồng mập là 7 con. Cộng với con cây là 8 con, lên 9 mới cho được phượng hoàng vào anh em ạ. Ừ, thôi. Chả cần. Mà tôi cũng xác định là là, là cũng không chơi phượng hoàng. Kẹp vào con phượng hoàng ấy, anh em biết lý do tại sao? Tí nữa tôi giải thích cho anh em. Khó đấy. Ừ. Có một cái cái vấn đề mấu chốt ở trong trận đấu này là là chơi warrior ấy Chúng ta đừng có có, có nghĩ là chơi Wario là chơi Wario anh em ạ Trận này là anh em nhìn thấy là ở dưới là có rất nhiều thằng counter vào bộ Wario Không chơi đâu Chơi này nó chơi tạm thôi Chơi Wario tạm nha anh em nhá chơi, Nó gọi là chơi tạm ấy Được rồi ok Đấy nha anh em nhá Bán đi Rồi Phong đủ bộ 9 qua à Đủ bộ à Con cây từ từ tôi chưa áp đâu Cây là lên 3 mà Tôi để lên 3 nên là tôi đợi ờ, mấy cái con Druid tôi tôi áp thôi Ui Gấu mét 2 sao ấy hả Ui thằng này vãi đái thật Lại còn chơi 12 con này Kẹp human vào Càng đấy Ừ càng đấy Càng đấy Đẩy 11 máu luôn Ôi chơi 7 nha anh em nhá Chơi 7 Đây rồi Hay quá 4 cây nữa Rôn không nhỉ Ui Từ từ đã xem nào Thiếu một slot Thôi tôi nghĩ roll luôn anh em ạ Tôi nghĩ roll luôn Roll luôn đi Gấu lấy một cây nữa thôi, một cây nữa thôi, một cây nữa thôi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Đây rồi, hay quá anh em ơi. Đủ bộ nhá. Ok, Tiểu Mây, đấy anh em thấy không? Mẹ cái thằng Tiểu Mây. Thấy thằng fan 35 của tôi nó lại sang soi rồi kìa. Anh em thấy có khác gì với trận trước không Đấy Fan 35 lại sang soi Cay nhờ Đùa Tiểu Mây ơi Lại sang soi như cái trận trước à Tiểu Mây ơi Đùa trận này làm gì có Thunder Spirit đâu Mà đòi kê AM vào Làm gì mà kê tabu được u có anh em nhận ra tôi kìa The kinh, Tuấn Cơm thiệt à Chào anh Tuấn nhé u, u, u anh đây anh đây anh đây Ui rồi ôi, trận này vừa mới gặp fan 35 lại còn gặp cả fan nào nữa đây. ui giời quý hóa quá, đùa thật như thế luôn ạ. Nhưng mà không biết là fan này là fan mấy năm đây. Tiểu Mây thì là fan 35 rồi, thế còn The kinh không biết là fan mấy năm. Thôi nói chung là cũng phải cẩn thận anh em ạ, chào như này là cũng phải cẩn thận. <laughs> tôi biết, tôi biết những cái kiểu dạng như này là phải đề phòng anh em ạ. Đấy, sợ lắm đấy anh em biết rồi tiểu mây nhận là fan 35 xong rồi xếp tabu witcher counter vào tôi đấy đặt trước mặt của con thunder spirit thì ví dụ như là ông này ông nhận làm fan 45 chẳng hạn tí nữa ông ấy ví dụ là <laughs> ông ấy cho khoảng hai con dash spirit vào ông counter tôi đấy thế thì chết anh em ạ à. sợ lắm mà cũng phải cẩn thận nhá giờ kinh bây giờ đang có con ờ, gấu hai sao ở đấy Gấu mết 2 sao không phải là đơn giản đâu anh em <laughs> Tí nữa mẹ nó 12 con 9 mét 5 rồng 9 mét 5 rồng còn gì nữa nhờ anh em nhở Kẹp Dark Spirit Vẫn còn thừa một slot để kẹp Dark Spirit RO Thôi xong chúng ta đang chơi là bộ 9 Warrior đấy anh em Không đơn giản Không đơn giản anh em nhá Chuyện này càng đấy Chuyện này càng đấy Mà tôi sợ nhất là uh, Tiểu Mây fan 35 Hôm trước nhận làm fan 35 xong là counter tôi thì không biết là hôm nay vừa lấy có sang có soi soi thì không biết là có counter không đây. Khá là sợ đấy nhá. <clears throat> Đấy, sợ nhất là gì là là là là là không nói gì cả, sau đó thì âm thầm sang soi cờ xong rồi xếp counter. <laughs> sợ nhất là như thế đấy anh em ạ. Nhất là tiểu mây một cái uh, fan cứng, fan bê tông ở trên kênh Game Today nhưng mà lại bị mất trí nhớ tập thời anh em ạ. Vừa mới gặp hôm trước xong Đấy cũng xếp bài counter tôi Xong rồi bị tôi là coi như là nói Đấy tôi nói tiểu mây hỏi chấm Thế rồi coi như là bây giờ là gặp lại thì không nói gì luôn Đấy im luôn Trời ạ Đấy hôm nay định cũng lẳng lặng để đấm đây Chắc là thế đây Hy vọng là không phải là như thế Chứ còn thế thì cũng không sao hết <laughs> Tôi đâu có ngại đâu Bây giờ thoải mái tiểu mây ơi nhá Tôi chả ngại gì cả Thoải mái Cho xếp bài counter luôn nhưng mà trận này hơi ngại cái thằng mết này anh em ạ thằng mết trông có vẻ to đấy đây nó là là 12 con ở đây 9 mét 5 rồng 12 con quá căng thẳng càng lái nhưng mà không sao anh em ạ bởi vì à, đấy anh em cũng biết là tôi nói rồi mà ban đầu ấy đầu game là phải xác định xem là ai là bạn đấy ai là đồng minh và ai là kẻ thù anh em hiểu không đấy vừa lấy là giơ kinh ờ, chào rất là thân thương đấy cũng không phải là là là, là, là ấy đâu nhưng mà cứ anh em nào mà chào tôi mà thể hiện cái uh, tình cảm yêu quý yêu mến ấy thì là tôi cũng không có vấn đề gì hết đấy thực ra thì uh, anh em cũng biết rồi mà để mà có được một cái fan mà yêu quý quý mến nhận ra mình và chào mình ở trong game ấy thì đấy là điều tuyệt vời luôn chính vì thế nên là các cái bạn mà chào chào tôi ấy thì tôi rất là quý tôi rất là yêu yêu mến đấy nên là kể cả là chuyên mét các thứ thì thôi thì cũng kệ thôi Đấy, chủ yếu là đầu game thì như hôm trước tôi cũng đã nói với anh em đấy Là Tiểu Mây ấy, là mặc dù là nhận là fan 35 Nhưng mà lại có cái kiểu là xếp bài âm thầm counter tôi Mà không cho tôi biết <laughs> Thế nên là, <clears throat> đấy, hôm nay thì tôi cũng nói lại hôm trước thôi à, Đầu game thì chúng ta xác định xem là ai là bạn, ai là thù anh em nhá Đấy Bạn thì chúng ta đối xử như là bạn Còn kẻ thù thì nó sẽ có một cái cách rất là đặc biệt đó là chính là cái sự chăm sóc của tôi <laughs> đối với một cái uh, fan 35 tiểu mây ok trước này cứ chăm sóc tiểu mây tử tế thôi là được rồi nhá anh em nhá ờ, sau đấy thì tính sau <coughs> miết miết các thứ thì cứ để từ từ vấn đề vẫn cứ là cái chỗ tiểu mây <laughs> tiểu mây nhớ tớ chưa wow, thật chưa không vẫn không thấy chào luôn dã man thật sự luôn chả có lẽ lại mới chỉ có mấy ngày mà đã quên nhau như thế rồi <laughs> người lạ chưa từng quen à Người lạ từng thương À không Cái này phải người lạ từng thương Lương Bích Hữu Được đấy <laughs> Rất là hợp Rất hợp lý Tựa đề rất hợp lý Phải đặt tiêu đề tít ở trong cái con game này được Giật tít là mạnh <laughs> Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người là, là sẽ rất là tò mò và ấn vào cái clip này để xem tiếp cái tập 2 Gặp Tiểu Mây tập 2 Ok Rất là được luôn Tôi đã nghiệm ra là cái công thức triệu view rồi <laughs> Được đấy Ôi có gót sông mập à Gót sông mập lại kẹp người nước Gót sông mập lại kẹp người nước Cũng được về Chưa chưa có đủ bộ thì cứ kẹp người nước cũng được Lên chín rồi mà Thằng này lên chín rồi Căng nhờ Nhưng mà anh em nhìn con con con cây của tôi là có trâu không kìa uh, Con cây của tôi trâu chưa kìa cây của tôi vớ vẩn nó lại lại, lại, lại thẳng ấy chứ ờ chắc gì đã lướt chết được con cây này to lắm anh em ơi cây giờ cây chín warrior châu thật ấy châu thật sự luôn làm nào ăn được cái cửa gì ăn được bạn ơi ui sôi ơi <laughs> một mình con cây solo ạ dã man thật sự Rồi, thôi roll tiếp anh em ơi. Cứ chơi ở 7 thôi anh em ạ. ba sao đã xác định là roll ở 7 rồi nên là tôi roll 3 sao rồi tôi mới lên. Đây rồi, hút ca rồi anh em ơi. Đập trứng luôn không? Ui, uh, không cần đập trứng, mày quá. Được. Trứng này để dành. Ui, thiếu một slot, thiếu một slot. Bán con rồng đi vậy tạm tạm tạm tạm anh em ạ kiếm sau kiếm sau con này cũng phải kiếm mà à, đằng nào cũng phải kiếm mà tôi roll ở bảy thôi mà à, yên tâm yên tâm không sao hết vấn đề là ưu tiên con nào trước ưu tiên con nào sau thôi anh em ạ giờ ưu tiên Tutka trước đã Tutka co nha anh em nhá <laughs> trận này đánh co Tutka ảo Makalada <clears throat> không sao anh em con não được con não được anh em ạ vấn đề đó là nó là gì nó là công thức rồi anh em vấn đề nó là cách vận hành và công thức thôi chứ còn tôi chơi con nào mà chả ăn được yên tâm chả cần phải là là là phượng hoàng chả cần phải phượng hoàng bất tử ôi tôi chết rồi anh em ơi tôi quên mất tôi bắn sai bố rồi cái trận này là không phải là con này anh em ạ à. chết rồi tôi mua nhầm con ách lên ba sao này trận này có chơi ách đâu trận này không có slot chơi cho con ách anh em ạ à. con ách được chơi tạm thôi bởi vì nếu mà chơi ách ý là phải chơi ở level 9 mới nhét được rồng vào anh em hiểu ý tôi không đấy con ách này thực ra là, là sẽ thành con doom thế mà tôi lại lùi con ách ở lên ba sao tôi bán bố con rồng mập đi lẽ ra là vừa lấy cái vừa lấy phải bắn con ếch anh em ạ à. nhầm quên quên quên cái đội hình của con ếch này là không phải đội hình ở trong cái đội hình hôm nay tôi chơi đấy đội hình hôm nay tôi chơi là tôi không chơi con ếch con ếch nó sẽ chơi ở trong cái đội hình mà có cái con phượng hoàng nó ngon hơn anh em ạ à. nó giúp cho tăng cái sức sát thương nhưng mà trong trận này tôi không đánh bằng phản anh em hiểu không tôi trận này tôi đánh là tôi tí nữa tôi đánh là bằng bắn trưởng chứ tôi không đánh bằng phản phản đam anh em ạ Tôi đánh nó bằng đam tay về bắn trưởng thôi Trận này phản đam thì xuống hố Nhất là, là trong uh, trận đấu này là có mết nó xanh lắm ấy luôn ấy Anh em ạ Không chơi được cái kia đâu Mết phản cái kiểu gì Không phản được Anh em nhá Nên là, là chơi là phải tính toán Chứ không phải là chơi là cứ thế mà chơi Cứ thế là lao đầu vào Mặc dù là cái bộ đấy là nó cũng là sách giáo khoa Nhưng mà không không không cứ không phải là như thế Thì là lao đầu vào đánh như thế Đấy <laughs> Không phải là cứ là có ách Đấy ách không phải là ách Ờ, ách là, kho, là là có trận dùng có trận không dùng anh em nhá phượng hoàng thế có trận dùng có trận không dùng đấy như vừa lấy tôi cũng nói với anh em chia sẻ anh em tại sao trận này không chơi phượng hoàng là vì thế chơi phượng hoàng thì chỉ có đứng im bên chết thôi anh em làm gì có đam đâu bọn bọn mết nó, nó lướt chứ nó có, nó có đâu có đấm tay đâu mà mà đánh phản đam được nó đúng không thì là xác định là gặp mết ờ, mất khoảng ba chục máu một rau thôi gặp hai rau thì cũng đi đấy <laughs> thế nên là tôi nói rồi là, là, là, là tôi tính toán phải cẩn thận anh em nhá chứ không phải là, là chơi cái bộ trình Wario này là cứ chơi như thế đâu tôi được cái là cái bộ này thì tôi nói chung là cũng là gọi là chơi khá nhiều đấy luyện rồi thông thạo rồi đấy để đến khi mà tôi ra là cái clip mà phượng hoàng mà mà cho anh em xem ấy là tôi đã luyện được rất nhiều trận đấu rồi để mà đấu để mà ra cái đội hình đấy đấy sau đó thì đánh thông thạo cái bộ chín Wario Fake này là ờ, mấy cái con xếp vào đánh ở trong tùy trận đấu như nào tôi sẽ tính toán rất kỹ anh em nhé Đấy chưa không không không lấy Phượng Hoàng chuyện này ừ, Rồi Giải thích cho anh em là anh em hiểu ngay vấn đề nhá <clears throat> Tất nhiên là sẽ có những cái lúc mà tôi sẽ lấy lại con Phượng Hoàng Nhưng mà nó sẽ là chuyển bài thôi Chứ nó không phải là dùng con Phượng Hoàng làm co ở trong trận này nữa Trận này thì tôi ờ, sẽ roll lên 3 sao rồi tôi tính toán ờ, chuyển dần Để counter dần Chứ còn late game thì tôi nhìn thấy là ở đây là The kinh Ơi rồi <clears throat> Cũng là fan ở trên kênh em tôi đây đấy Vừa thấy đầu game ờ, chào tôi xong Chắc là cũng là fan Nhưng mà tôi nghĩ là ờ, The kinh thì không thể nào mà có thể so sánh được với Tiểu Mây Một ờ, fan cứng 3 năm của tôi <laughs> Thế nên là tôi tôi sẽ chăm sóc Tiểu Mây trước anh em nhá Tiểu Mây chắc chắn là phải chăm sóc trước rồi <laughs> Ui, Tiểu Mây đây rồi, Tiểu Mây ơi Tiểu Mây đây rồi Tiểu mây Greater à Hay quá nhờ Tiểu mây, tiểu mây Greater Rồi tiểu mây, tiểu mây bắn vào đây Bắn vào đây, bắn vào đây, phản chết thôi <laughs> Anh em thấy phản kinh chưa kìa Greater làm gì có cửa ăn 9 warrior anh em Đấy chính là cái lý do sao mà tôi bảo tôi chăm sóc tiểu mây đấy anh em <laughs> Ui rồi ơi, thoải mái đi bạn ơi Kiểu gì giết được cái con cây này Ui nó có hệ như ý kìa nhưng mà giết kiểu gì đấy kể cả là cậu có gậy như ý hay hay lắm <laughs> đùa chứ cái trận trước nhá thì là kẹp cái con tabu witcher đặt trước mặt con thunder spirit để counter tôi trận này là tôi thấy tôi chơi co là cái con cây nó có hồi máu ghép ngay gậy như ý anh em thấy không đấy phân cứng 35 nó khác nhưng mà đấy lại một lần nữa không thể nào có thể ăn được tôi <laughs> ảo Maclada Rồi Quá là ủ UJ luôn anh em ạ Không sao Anh em cứ yên tâm Cứ để tôi nhá Anh em cứ để tôi Đây rồi Tuấn Cơm có mặt đây rồi Tiểu mây alo Tuấn Cơm có mặt Đấy anh em thấy không? Quả chạy nước rút đấy. <laughs> chạy nước rút được hài hơi được luôn đấy, được luôn đấy. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ xem nào. Đồ này thì chắc là ghép cái gậy trượng ma pháp cũng được. Đấy, hoặc là đợi cái huyết trượng thì cũng ok. Xong rồi tí nữa chuyển sang chơi gót <laughs> Đẩy xong tiểu mây bây giờ 9 warrior Đẩy xong tiểu mây đi đã Anh em ạ à. Anh em đừng bảo tôi counter vào tiểu mây các thứ nhá Đây là chơi là Nhiều người ờ, là, sẽ bảo tôi counter vào tiểu mây nhưng mà không Tôi chơi là 8 người chơi mà Làm gì mà counter vào tiểu mây đâu Đây tôi tôi đánh tất cả mà anh em Anh em thấy không Tôi là tôi chơi cái bộ này là tôi gần như là tôi đấm tất cả Đấy, 9 assassin đây này 9 <laughs> assassin mà đánh như là gãi ngứa luôn Đấm hộ chết hộ cái con cây này cái nào đấm chết hộ cái con cây này cái Cố lên chọt cho mấy phát nữa xem có chết nổi không à Ây à Dòng mập và full cũng căng đấy Nhưng mà cây ở trâu quá rồi anh em ạ Trâu thật sự luôn Vẫn chưa thấy ơi cái cửa gì ăn cái con cây này Ủ nhưng mà cây có có, có vẻ đang mất máu Ú, không không không không không không <laughs> Làm sao mà ăn được bạn ơi <laughs> Không ăn được Rồi cứ bình tĩnh Rôn tiếp anh em ơi Đồ 8 mà chơi thôi Không vội ừ. Đấu pháp nó là khác với trận trước anh em nhá Trận trước là làm thế nào phải lên 9 Đấy là vì là chúng ta cần tìm cái con Phượng Hoàng Lửa Phượng Hoàng Bất Tử thì mới chơi ở 9 thôi Còn chơi đội hình không mà dùng con đấy thì, thì, thì không không Không cần anh em ạ Không phải dùng con đấy thì chúng ta cứ ở level thấp thôi Luôn thôi Đó Mà tôi nghĩ là có khi chốt đồ luôn nhỉ Còn một cái món đồ nữa chưa lấy lấy luôn đi Gậy tá ác trận này lấy gậy tá được tí nữa chuyển sang gót anh em ạ <clears throat> chuyển sang gót chơi tí nữa là phải chơi gót chơi gót trận này chơi gót đánh với cái nhà 12 con được rồi lại tiểu mây ui tiểu mây ơi <clears throat> được không được không được không ui tiểu, tiểu mây bắn khỏe phết đấy nhưng mà không sao cây còn sống là được chỉ còn con cây sống là được êu êu êu êu êu êu êu Ui Ui Ui Không được rồi Ui ui Nó có cái cái, cái, cái ấy mà Con cung đen nó lên 3 sao Nó có cái, cái như ý Càng đấy Chết rồi Ván này tiểu mây đấm sấp mặt luôn Hỏng hỏng hỏng <laughs> Hỏng thật luôn đấy Tôi nói thật với anh em quả này hỏng rồi <clears throat> Hỏng rồi Quả này hỏng đấy Bây giờ gặp mết mới nguy hiểm này Gặp mết đẩy chắc 20 máu ấy nhở anh em nhở Bây giờ còn 50 56 máu. Hai phát đẩy nữa. <clears throat> Đi bài 6 xin cáo 2 còn hẹo top 7. <laughs> Đúng rồi anh em. <clears throat> Đặc sản ở mức rank queen đấy. <laughs> Thậm chí là còn ca lông 2 sao anh em nhá, còn top 8. Mà có trận ca lông 2 sao top 8 anh em ạ. nói chuyện nó quá bình thường luôn. <clears throat> Con kéo có 4 đô đây là cái gì đâu Kể cả cả ca lông nha anh em nhá Tôi có nhiều trận đấu gặp có những cái thằng đờ, thằng mà nó lên được con Silent Assassin hay sao Vẫn top 8 Đấy là anh em còn chưa gặp được cái trận đấu mà có thằng còn 12 con top 8 cơ anh em ạ Tức là lên được level 12 rồi Nhưng mà vẫn top 8 <laughs> Anh em đã gặp cái trận nào như thế chưa? <laughs> chưa tôi tôi gặp rồi đấy tôi gặp rồi <clears throat> rồi đây đuổi chơi con cây khỏe thật đấy có gánh thật đấy trận này tôi không chơi phượng hoàng là bởi vì tí nữa tôi sẽ chuyển anh em ạ tôi không chơi phượng hoàng phượng hoàng thì anh em biết tại sao nếu mà phượng hoàng kẹp vào thì không kẹp được gót không kẹp được dash spirit mà con dash spirit thì nó có kháng phép là 50% sẵn từ đầu rồi kẹp với cả bốn cá tí nữa đấm với cả bọn bọn bọn bọn 9 mét đấy đấy chuyển được như thế mà ở đây chúng ta có sẵn một con cá rồi kiếm thêm hai con cá vào nữa thôi anh em thấy không ok không đỡ phải lằng nhằng còn bây giờ mà, mà, mà nuôi phượng hoàng xong rồi cuối cùng là là là lên con phượng hoàng ba chả để làm cái gì tôi nói thật với anh em là như thế luôn sau là vẫn chết thôi gặp 9 mét rồi cũng đi thôi 9 mét năm rồng thì phượng hoàng ba sao cũng chả để làm gì đâu anh em ạ vãi đái thật khỏe thật trâu thật đấy ăn được luôn thằng này luôn 10 con luôn à nhưng mà không 30 giây nữa 30 giây nữa thì, thì có đấm được cái cọc này không Con cây này đấm chậm lắm anh em ạ 30 giây nữa không thể nào mà đấm được hai cọc này đâu Tôi nghĩ là là là, là... <laughs> Thằng này nó, nó mặc dù là bị ao rồi Nhưng mà có thể lúc nó quay lại thì nó vẫn có thể sống Khả năng là như thế Đấm rất chậm Tăng tốc lên bạn ơi <laughs> Dậy đi ông cháu ơi à <laughs> Quả này phải gọi là dậy đi ông cháu ơi đó Đúng rồi Dậy đi ông cháu ơi Dậy đi ông cháu ơi Quay lại đi Round sau chết bây giờ Đấy gặp tôi ấy Gặp tôi thì còn còn còn uh, thở được một round Đây rồi live split đây rồi anh em ơi Chơi được đấy Con này tôi sẽ lấy nhá Con này lấy trong tí nữa Chuyển sang gót chơi Khả năng là sẽ chơi gót Bây giờ mà có live split thì kẹp cái gì vào cho nó hợp lý nhỉ để tôi tính nữa xem có chơi con này con này không không con này thực ra là không phải là chơi gót được nha anh em nhá con này nó không chơi gót được vì nó không có cooldown skill nhưng mà có thể kết hợp với một cái bộ gót đấy nó có thể kết hợp ui lại rồng này đập chịu luôn anh em ạ con rồng này mới là con co này anh em này tí nữa tôi dồn đồ cho rồng thôi tôi kẹp vào bốn cá kẹp rồng chơi uh, chơi chơi bốn gót bốn cá kẹp cả rồng bập ok lại gặp Tiểu Mây nhưng mà Tiểu Mây bây giờ bị khạc độc trúng rồi Anh em thấy khỏe chưa? Vẫn ăn được luôn nhá, vẫn ăn được luôn <clears throat> Vẫn ăn được luôn mặc dù là không có Phượng Hoàng Hay không? Wow Được đấy, vẫn ăn được anh em ơi Đây rồi Rồi bây giờ God God apply God apply Lấy con God apply vào Tí nữa chơi God <clears throat> Kết hợp hai con này nó sẽ có một cái cọc Ok Chuyển dần sang góc thôi anh em ạ Tí nữa bỏ bớt ra bốn uh, ờ, 4 cá này bốn cá kết hợp với bốn gót đúng không Cho cá vào đá Tôi lấy gót lấy cá vào đá Bây giờ bốn gót kết hợp với bốn cá Thì ở level uh, Để xem nào ở level 10 chúng ta kẹp thêm được hai con nào. bốn gót bốn cá là 8 con đúng không? Ok, vậy là kẹp thêm được có hai con thôi. Nếu có thể kẹp thêm hai con thôi anh em ạ. Thế thì từ từ đã, chưa được. Chưa được anh em. Thế nó sẽ là con rồng mập và con Doom à? À thì cũng đủ bộ đấy. Rồng mập cộng Doom. Ở level 10 mới đủ. <clears throat> Thế chắc là thôi dí lên 10 thôi anh em Tôi tính rồi bây giờ dí lên 10 Chứ ở bây giờ nếu mà chúng ta dừng lại ở level 9 Chúng ta roll tiếp thì nó không ra nó cũng không đủ bộ được Nó sẽ không đủ bộ Chắc chắn rồi Phải lên 10 thì mới đủ bộ Nếu không thì chỉ chơi được một độc con rồng mập thì ví dụ như là Gặp những cái bộ khác thì hơi toang và Chúng ta không chuyển sớm với chúng ta toang đấy nhá Bây giờ sắp tới là sẽ gặp mết đấy Mết đẩy rất nhiều máu ấy nhá căng thẳng quá nhở Tôi nhìn 5-6 máu thôi nhưng mà gặp mết thì anh em cũng nhìn thấy là 9 ờ, mét rồi Thiếu một con rồng nữa thôi là 5 rồng Thiếu đúng một con rồng nữa thôi là, là lên 5 rồng à <clears throat> Rất căng Ok Rồi Thôi nha anh em nhá Chuẩn bị lên 9 lên 10 thôi Bây giờ không luôn nữa Kiếm được con uh, Aquaman lên 2 sao đấy là tuyệt vời rồi 3 sao là tuyệt vời rồi Bây giờ chúng ta sẽ dồn đồ cho con rồng <clears throat> Round này bị reset lại rồi anh em ạ 30% là gặp The kinh, Cứ kẹp cá vào cho chắc Thực ra là cái bộ này nếu mà nó có thua nó cũng mất không nhiều máu đâu Bởi vì là chúng ta có kẹp giữ máu vào đây mà Cái bộ free ấy Đấy Nên là không không không không sợ mất nhiều máu quá Đây gặp thằng này thì chắc là cũng không mất nhiều máu lắm đâu Bởi chúng ta chỉ góp mà gót thì cũng cũng cũng, cũng, cũng gây được gam chứ ui rồi không được rồi không được rồi không ổn không ổn không ổn bạn ơi tung trưởng phát nào khác đi khác đi đúng rồi hàng được phát là được rồi hay quá mày thế giảm đi một chút anh em ơi 13 máu không nhiều lắm thế là được rồi ở tầm này giữ máu tí anh em ạ để chín warrior vớ vẩn nó đẩy cho một phát 30 máu <clears throat> đánh cứ an toàn thôi cứ từ từ rao sau đấy rao sau đấy đấy tiểu mây lại sang soi này anh em thấy căng chưa? Căng chưa? Căng chưa? <laughs> Ký ức lại ùa về rồi Tiểu Mây ơi Ký ức của cái trận trước tôi lại ùa về rồi Dã man thật sự Chỉ nhớ ở bạn hình như là cũng đã quay trở lại rồi đúng không? Hay quá Ủa Tiểu Mây đang coi như nhớ lại ở đấy Hay Tôi cũng đã nhớ lại rồi đây <laughs> Tôi đã nhớ lại tôi phải làm gì bạn rồi Bạn ơi Bạn cứ nhắc tôi nhớ à <clears throat> Anh Tuấn chơi bộ gì bá thế Bá gì em Anh đang chuẩn bị gặp em là anh sắp đi rồi này Bình tĩnh The kinh ơi Bình tĩnh bình tĩnh Anh còn đang phải no fan 35 của anh Em cứ bình tĩnh À mà em fan 15 rồi nhở The kinh nhở để, để, để, để anh biết nào <laughs> Không biết là The kinh là fan 15 anh em The kinh mà có xem được cái clip này thì anh em có thể trả lời tôi nhá Ở trong cái um, cái comment nhá, phía dưới comment nhá sẽ là anh em sơ kinh uh, fan 15 rồi <laughs> Dã man thật sự luôn đấy Đùa, đùa chứ Tôi nghĩ là cái kịch bản như thế này chỉ có <laughs> Christopher Nolan mới có thể nghĩ ra cái kịch bản cái kiểu dạng như này thôi anh em ạ Dã man thật sự Chúng ta có 50% là sẽ gặp 9 mét ở đao sau anh em nhá Rất nguy hiểm Cái bộ còn lại là bộ cờ lai thì nếu mà có thua ấy Sẽ không mất máu <clears throat> Không mất nhiều máu đâu Mất chút thôi bọn này mất không nhiều yên tâm đánh được ok ok ok ok không nhiều máu đâu mất một chút máu thôi rồi hay quá đấy <clears throat> lọt con nữa mà lọt hai con lọt hai con sáu máu năm máu năm máu năm máu sáu máu sáu máu được <clears throat> hay quá rồi cứ bình tĩnh em ơi nói chung là cái tầm này là nó là cái tầm nguy hiểm nhất ở trong game ấy thành bại nó nó ở cái việc là, là, là, là xử lý ở những cái pha như này này ok ù uh, không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi tôi kiếm con cá tiếp theo mà không thấy cá đâu anh em ạ dã man thật sự luôn <clears throat> Bây giờ phải vừa phải kiếm kiếm cá vừa phải giữ tiền lên 10 chứ <clears throat> Cay nhở Tao này đẩy mớ máu luôn này May mà tôi là bây giờ tôi, tôi, tôi, kẹp vào là là Cái bộ giữ máu ở đây đấy Anh em ạ à, Tôi mất ít máu thôi Ui cũng không ít lắm đâu anh em ơi hai, hai máu đấy tôi Chết <laughs> rồi Ôi rồi ôi tôi chết tôi rồi anh em ơi Vừa tính toán sai lầm luôn <clears throat> Nhưng mà nói thế thôi anh em ạ Cái con số 22 nó sẽ thành là 33 Đấy Con số 22 là sẽ thành là 33 Nếu mà tôi tôi tôi, tôi uh, giữ 9 Warrior Chắc chắn rồi 9 Warrior thì cái cửa gì mà ăn 9 mét anh em 9 Warrior vào cái nó thổi cho bay màu luôn Có cái phản cái gì đâu à, Đổi như vừa nãy nó là giữ máu là được rồi ừ, Tí nữa tôi sẽ kiếm thêm một con Marine nữa Đen ở cái chỗ là nó không ra Marine anh em ạ Hơi đen <clears throat> Tôi còn thiếu một con Marine nữa thôi mà nó không ra Thực ra là cũng không cần là con Tsunami đâu Anh em ạ, tôi chỉ cần là một con uh, Siren thôi là được rồi Nhưng mà không có, không có mà chơi Đấy, bây giờ đổi sang như này thì lại chín Warrior lại ăn được ngay bọn ngay này Sợ gì đâu, không ngại anh em ơi Cái, cái quan trọng là tính đúng cái nào gặp thôi <clears throat> Bây giờ còn ba thằng đúng không? Ui, Tiểu Mây à <laughs> Tiểu Mây đi ờ, bao giờ tôi cũng không để ý nữa rồi Ơ, thế đó Tiểu Mây là ai nhở? Thôi nói chung là cũng không quan trọng nữa rồi Bởi vì cái trận này anh em biết không Quan trọng nhất Ngay từ đầu tôi đã nói Cái mục tiêu của tôi là chính là thằng Dơ Kinh Đấy Dơ Kinh nhận là fan 35 của tôi Nhưng mà lại counter đấm tôi ở trận trước Anh em thấy không Đấy nên là trận này nhá Trận này là đã xác định ngay từ đầu Ai là bạn, ai là thù ngay từ đầu rồi anh em ạ À, à. <laughs> Bây giờ tôi đã nhớ Tiểu Mây rồi Tiểu mây là bạn anh em ạ Tiểu mây là bạn Đấy còn ai là thù thì chắc anh em cũng đã biết Tôi tính hết rồi Rao này tôi kẹp 4 cá vào Tôi sẽ không thể đi ở rao này đâu Còn 15 máu Còn thằng kia là con 6 máu Clyde nó đẩy chết ngay <laughs> Anh em cứ tin ở tôi Đấy anh em thấy chưa Căng chưa 12 con nhưng sẽ bị cái bộ Clyde 11 con nó đấm chết Glacier 6 Glacier 6 Clyde anh em ạ à. Làm sao mà gói cửa gì ăn được Clyde anh em ơi Ố về <laughs> Bất ngờ chưa Bất ngờ chưa The King <laughs> Quá bất ngờ luôn <clears throat> Đấy The King lại phải sang xem tôi rồi Cũng giống như cái kịch bản ở trận trước <laughs> Ok anh em ơi <clears throat> Đấy Hy vọng là sẽ có trận thứ ba nhỉ Sẽ có một cái con game nữa Ok Thôi rồi xong rồi anh em ạ Ok ở đấy Rồi Bây giờ chúng ta sẽ uh, lên 10 đó Bây giờ chỉ còn là là là, là Warrior đấu với cả Chính xác là với cả 6 Glacier, 6 Clyde 9 đánh với 11 Nhưng mà tôi cũng sắp lên 10 rồi Lên 10 kẹp thêm con máy bay vào thôi Ok Rồi, lấy lốt cái chiến thánh 9 Warrior đấu với Clyde thì Warrior đâu có sợ Lai đâu anh em Warrior là không sợ lai anh em nhá Warrior thì nó không bao giờ nó sợ lai hết <clears throat> Đây Dồn đồ cho con này Chiến luôn Rồi lên 10 Ok anh em ơi Cướp ca lông Hay quá uh, Nó có 9 máu đúng không Một round đi luôn không Đùm đẹp đùm đẹp đùm ơi đùm đùm Ui rồi đẹp quá Thêm một cái combo rất đẹp của con rồng mập nữa Trừ giáp hay quá anh em ơi Rồi chín máu đi không Lọt bao nhiêu con đi nhở Lọt từng này đi không Lọt từng này đi không bạn ơi Lọt từng này có đi không Lọt từng này đi không Lọt từng này đi không Lọt từng này đi không chín máu chín máu chín máu chín máu Trừ giáp trừ giáp nó Không được rồi Thế này nó chỉ lọt ba con thôi <clears throat> Lọt ba con thì chắc vẫn còn hai máu 9 máu chắc vẫn còn hai máu ba con này tính là hai con kia là ba ba hai tám máu, tám máu anh ạ, vẫn còn một máu. Ok, vẫn còn một máu bạn ơi. Ok, rau cuối. <laughs> anh em ơi, trận này tôi lại top một rồi anh em à. Tôi phải khẳng định với anh em luôn là trận này lại top một rồi. Bằng những cái kỹ xảo giai đoạn giữa game ấy. <laughs> một cái kỹ xảo điện ảnh đến từ vị trí của đạo diễn ờ, Tuấn Lâu Lần bây giờ nó đã trở về giai đoạn late game rồi anh em ạ. À. Anh em thấy không? Em thấy nó giống như là một bộ phim không? <laughs> Ảo thật sự luôn đấy Đấy, nhận ra được cái, cái đối thủ cuối cùng là ai Đấy, trong cái giai đoạn kết phim <laughs> Ảo thật sự Ok các bạn ơi Rồi ok rồi, ok rồi bạn ơi Ui đẹp quá, Doom đẹp quá anh em ơi Ui trừ giáp kia, anh em nhìn trừ, trừ giáp kia Trừ toàn bộ đội hình của địch luôn Xem nào, liệu rằng có thể sống được với từng này cái con bài không Thôi xong rồi bạn ơi Ui rồi ui Trò chơi kết thúc Tạm biệt <laughs> giấc cười Một trận đấu anh em phải thấy là Cái kỹ năng viết kịch bản của tôi nó đã lên đến tầm này rồi đấy <laughs> Ảo ma Canada quá anh em ạ Thế cuối cùng thì ai là cái người mất trí nhớ tạm thời Liệu rằng có phải là anh em Khi mà anh em chuyển like cho cái video clip cực hay của tôi <laughs> Thế anh em nhá rồi ok anh em thấy hay để tôi một like Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh Để xem thêm cái clip khác của tôi Và nếu còn thời gian anh em chưa xem cái tập 1 của cái phần tôi gặp dưa kinh Anh em có thể chọn clip bên trái Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Để xem tôi chơi cái